Đông Đông Nam Bộ. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào khu vực tự nhiên là ở khu vực Đông Nam Bộ cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Phía Bắc thì giáp đầu tiên là chúng tôi sẽ nói đến Đông Nam Bộ trước. Phía Bắc thì giáp Campuchia, phía Nam giáp Biển Đông, phía Tây thì giáp Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, phía Tây à phía Đông thì giáp Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, còn phía Đông thì lại giáp với đồng phía Tây lại giáp đồng bằng sông Cửu Long. Đông Nam Bộ gồm có 6 tỉnh thành. Đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh gồm và 5 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Và khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì nó chỉ tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ ở phía Bắc, Đông Bắc, ở phía Đông Bắc và có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia cũng giống như ở khu vực Đông Nam Bộ vậy. Ở đây nó có 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và ở khu vực Đông Nam Bộ này thì địa hình của nó thì sóng lượn sóng gồm có nhiều núi như là núi Bà Đá 736m này, núi Tây Ninh, núi Bà Đen ở Tây Ninh 986m, núi Chứa Chan ở Đồng Nai 839m. ở đồng bằng sông Cửu Long thì hầu hết phần lớn khu vực này là bằng phẳng diện tích ở khu vực đồng bằng này là khoảng 40.000 km vuông 13 tỉnh thành phố và khu vực núi và ở đây bằng phẳng rất nhiều đây vì ở đây là có sông ngòi kênh rạch chẳng chịt như thế cho nên là ở đây ấy núi cao nhất thì chỉ đến núi cấm ở An Giang thôi 716 mét thôi và ở đây nó tiếp giáp với biển Đông ba mặt giáp biển cả ba mặt giáp biển đấy ở đây là có quốc lộ 1A tuyến đường sắt thống nhất Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì không có nó chỉ có quốc lộ 1A chạy từ Long An đến Cà Mau và bắc qua con sông Tiền và sông Hậu ấy đấy ở đây thì gồm có khoáng sản là dầu mỏ hồng ngọc bạch hổ rồng đây là chủ yếu dầu mỏ và đây là có đảo côn sơn trực thuộc bà, bà rịa vũng tàu có đảo à, phú quốc trực thuộc tỉnh kiên giang bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào phần kinh tế của đồng bằng của hai khu vực này đầu tiên là chúng tôi sẽ nói đến vùng chăn nuôi lợn thì ở đồng bằng sông Cửu Long đồng bằng sông đồng bằng sông Cửu Long cũng có Đông Nam Bộ thì cả hai khu vực này đều có gia cầm cũng vậy và ở đây ở đây là trồng hồ tiêu trồng chè ở Đông Nam Bộ cà phê lạc điều dùng đấy ở đây là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước đó chính là khu vực Đông Nam Bộ. Ở khu vực Tây Nam Bộ thì có trồng lúa là chính. Và đất ở đây thì chủ yếu là đất mặn nhá. Đất mặn ở bên trong còn đất uh, phèn, đất mặn ven biển. Đấy. Gồm có ở đây gồm có các bến cảng như là Định An, Nam Căn, Phú Quốc có 3 bến cảng này thôi. Định An Sóc Trăng ấy, năm căn ờ, ở Cà Mau và Phú Quốc Kiên Giang đó đấy là ba khu vực cảng này về công nghiệp thì là ở đây là trung tâm công nghiệp lớn lớn nhất cả nước ở Đông Nam Bộ gồm có Bình Dương Đồng Nai Thành phố Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu đấy nhiều tiếp theo là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì ở đây thì có trồng dừa là nhiều trồng dừa dừa đấy nhá, dừa ven biển dừa ven biển ở đây là chăn nuôi bò chăn nuôi ờ, bò nhiều châu long an ở đây thì cũng có trung tâm công nghiệp nhưng mà ở đây thì ờ, nhưng mà công nghiệp lớn nhất là thành phố cần thơ thành phố cần thơ cà mau đấy công nghiệp hàng không cũng có ở đây chúng ta ở đây ngoài ra không chỉ có vậy ở đây lại còn có cả một cái bãi cá lớn vì ở đây là vùng giáp biển cơ mà cho nên là nó có rất nhiều cá như cá tôm hùm các thứ gồm rất nhiều cửa sông cửa biển và ở đây thì có hai con sông lớn con sông tiền và sông hậu đấy chảy qua uh, uh, 9 cửa sông Tiền 6 cửa và sông Hậu có 3 cửa gọi là kiểu long 9 con rồng Giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các vùng như sau, đơn vị theo phần trăm. Đối với khu vực đầu tiên là nông lâm thủy sản, khu vực Đông Nam Bộ chiếm 6,2%. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì lại chiếm tới 42,8%. Công nghiệp và xây dựng ở khu vực Đông Nam Bộ là 65,1%, đồng bằng sông Cửu Long 24,2%, dịch vụ 28,7% ở khu vực Đông Nam Bộ và 33% ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo là GDP của các vùng so với GDP cả nước năm 2007. GDP cả nước là 1 triệu 143.715.000 tỷ đồng theo giá thực tế là theo đơn vị phần trăm. Tính theo phần trăm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 Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.